thì à, về cái phần chơi đổ cá ngựa thì nó sẽ có hai cách để anh em lựa chọn anh em chơi thì à, mình sẽ chia ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là anh em ngồi trên bàn anh em đổ trường hợp thứ hai là anh em ngồi dưới đất anh em đổ thì đây là cái bộ đầu tiên dành riêng cho những anh em nào mà chơi ở trên bàn nhựa bàn ghế đá hoặc là nói chung là bàn nào cũng được miễn là cái bàn ngồi trên bàn mình chơi thì đây là bộ hộp 500 để điều khiển kết quả nó về theo ý muốn của mình thì đi chơi bắt buộc anh em phải bỏ được bộ hộp của mình vô còn đĩa nào cũng được chén nào cũng được tô nào anh em đổ cũng được chỉ cần bộ hộp thôi thì một bộ này nó sẽ đi kèm một thanh 500 nữa hai cái hộp này sẽ đi kèm với một thanh 500 thì thanh 500 này sẽ khiến cho hai cái hộp này nó nhảy theo ý muốn của mình mình muốn ra số nào nó sẽ nhảy ra số đó muốn ra cặp nhất cặp nhị cặp lục cặp tam cặp tứ thì anh em sẽ được theo ý muốn thì cái cách chơi mình cũng hướng dẫn luôn ở cái video này đây là cái thanh 500 thì thanh 500 này cũng nhỏ thôi anh em mua cái thanh 500 này với bộ hộp này về bộ hộp anh em bỏ vô rồi còn thanh 500 này thì anh em sẽ độ chế kẹp ở dưới chân một là sẽ có ba vị trí chơi ok nhất một là ở cái dép mình là mang nè hai là ở cái đùi và ba là anh em làm vô những ờ, cái điện thoại cùi bắp như thế này hoặc là bỏ vô cái thuốc á khi anh em chơi đây cái này nó cũng nhỏ cái này à, anh em có thể chẻ đôi ra thì nó nhỏ đi một nửa thì anh em bỏ vô cái điện thoại cùi bắp là vừa luôn thì khi anh em chơi cái hình thức chơi nè thì đổ bình thường thì cái hộp này nó vẫn nhảy xanh chín nhảy 5 năm mình không có biết trước được cái kết quả nó ra như thế nào nhưng mà khi anh em bỏ cái thanh 500 này vô ở bên dưới đây thì chắc chắn 100% nó sẽ ra cặp nhất nè cái bộ này thì à, mình làm nó ra cặp nhất với cặp lục còn anh em muốn làm cặp khác thì anh em cứ đặt mình mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em đây bây giờ mình đổ cho ra cặp lục nè đấy anh em thấy không cái hộp nó không có bị đứng không bị giật nha đây cặp lục nè cặp lục nè cái hộp nó sẽ không bị giật đây mình đổi hộp lò hộp này à, không phải là bộ hộp của nó đây cái bộ hộp này anh em nhìn nè cặp lục và quay bên này sẽ là cặp nhất nè đó thì khi mình đổ mình chỉ cần đưa nhẹ thanh 500 ở dưới đó nó sẽ về cặp nhất như cái mặt này là cặp nhất nè đó rất là dễ thì mình có thể điều khiển được kết quả để mình đá ngựa hoặc là mình ra quân đây là cái bộ đầu tiên để dành cho những anh em chơi trên bàn thì bộ này mình thấy chơi là rất là hiệu quả còn à, dành cho những anh em chơi ở dưới đất trường hợp thứ hai thì đây là cái bộ bệ khiển để chôn ở dưới đất hoặc là chôn ở những cái bàn gỗ thì khi mình uh, chơi mình không cần tới 500 này nữa đi chơi thì vẫn phải bỏ hộp đĩa nào cũng được chén nào cũng được và tô nào cũng được thì anh em chỉ cần chôn được cái bệ này ở chỗ mà mình chơi thì khi vô chơi anh em đổ thì anh em chỉ cần đặt cái tô hoặc là cái chén vô cái vị trí mà mình đã cố định sẵn mình chôn sẵn mình đánh dấu mình chôn sẵn thì khi mà mình đổ anh em sẽ có cái remote này anh em bấm nút A nó sẽ ra cặp nhất nút B nó sẽ ra cặp lục và tương tự nút C nó sẽ ra cặp tam nút D nó sẽ ra cặp tứ và nó sẽ ra theo ý muốn của anh em đó thì anh em đổ vừa đổ vừa bấm thì nó sẽ ra theo yêu cầu theo ý muốn của mình và có thể làm số số 10 số 3 số 4 anh em muốn làm số nào mình sẽ làm số đó muốn làm cặp nào mình sẽ làm cặp đó thì đây là hai bộ đồ chơi hai cái hình thức chơi khác nhau dành cho những anh em chơi trên bàn và chơi dưới đất môn độ cá ngựa thì anh em nào cảm thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với chỗ anh em chơi và anh em muốn lấy hàng thì cứ alo cho mình qua số điện thoại trên màn hình 0909 704 số 4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 còn những anh em nào mà ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em và cái quan trọng là khi mà mua bán giao dịch ở bên mình thì anh em được coi hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán thì à, cũng cảm ơn anh em à, à, đã xem hết cái video của mình nha